Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê Cá Vàng à, Mình hỏi nhỏ các bạn nè, các bạn đã biết cách kiểm tra sức khỏe của cá chưa? Các bạn đã biết rằng mình sẽ nhìn vào đặc điểm nào để mà đánh giá xem chú cá của bạn có thật sự ổn hay không? Chú cá có đang khỏe mạnh hay không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để kiểm tra sức khỏe của cá vàng và 8 điểm để chúng ta kiểm tra chúng nha Cá vàng thực ra nó rất là giàu cảm xúc nên là nó là một loại cá bạn rất là dễ nhìn thấy được những cái trạng thái tốt hoặc là xấu của nó. Với lại cơ thể cá vàng nó cũng không có quá nhỏ, bạn có thể kiểm tra màu sắc này, trạng thái của vây cá. Lần này thì mình sẽ giải thích cho các bạn một cách dễ hiểu về 8 cách kiểm tra sức khỏe của cá vàng nha. Sau đây là 8 điểm mà xác định chú cá của bạn có đang khỏe mạnh hay không một đó là các vây cá hoạt động một cách chắc chắn thứ hai đó là nhìn cá từ trên xuống các bạn sẽ cảm thấy là cái bề ngang lưng của nó sẽ béo số 3 đó là màu sắc cơ thể đẹp và khỏe mạnh số 4 là các vây không bị tua rách số 5 đó là phản ứng với thức ăn ngay lập tức À, số 6 đó là nó không có sợ người nó sẽ đến gần với con người Số 7 đó là cá nó không bị chìm xuống đáy bể cá Và số 8 đó là cá nó sẽ bơi ở trung tâm của hồ Tiếp theo đây thì mình sẽ cùng với các bạn đi chi tiết từng phần từng phần à, để cho các bạn sẽ nhận ra rằng chú cá của mình có đang khỏe mạnh hay không. Điều đầu tiên là bạn cần phải kiểm tra cái chuyển động của các vây. Cá vàng khỏe mạnh, bơi với các vây di chuyển một cách chắc chắn, à, uyển chuyển thì đó là cá vàng đang khỏe mạnh còn trong khi cá vàng yếu bơi với vây chuyển động ít hơn lờ đờ thì có nghĩa là cá vàng chú cá vàng của bạn đang trong một trạng thái không tốt nếu mà bạn thấy cá đang bơi với một trạng thái là vây nó căng ra thì có nghĩa là chú cá đó không sao cả nhưng mà à, cá mà đang trong trạng thái nguy hiểm á, đang yếu á, thì bạn thấy là cái vây sau vây lưng của cá sẽ gập lại nhúm lại nhúm lại và kiểu bơi yếu á nếu mà bạn thấy là chú cá của bạn đang như vậy thì bạn nên cách ly nó ra và điều trị ngay lập tức tiếp theo là cách kiểm tra cá khi mà các bạn nhìn từ trên xuống như là top view á À, chú cá vàng thường bạn thấy là bạn sẽ nhìn ở phía trước hoặc là bên cạnh cái kiểu mà nhìn side view ngắm cá nhưng đôi khi chúng ta cũng nên nhìn từ trên nhìn xuống lý tưởng nhất là bạn sẽ thấy là chú cá vàng của bạn có một cái thân dày và cái thân hình đầy đặn vừa phải dù là bạn đang nuôi những cái loại cá có cái thân hình nhỏ ốm như là comeco à, com, cometo hoặc là superkin thì những cái chú cá mà khỏe mạnh đó khi mà bạn nhìn từ trên xuống thì bạn cũng cảm nhận được cái độ dày của thân cá ngược lại khi mà độ dày của lưng quá mỏng thì có khả năng chú cá ấy đang bị thiếu chất dinh dưỡng nên bạn hãy cho ăn những loại thức ăn mà có chất dinh dưỡng cao và dễ tiêu hóa như là trùng huyết à, hoặc là hấp trứng cho cá cũng được điểm thứ ba đó là màu của cá nhìn đẹp đậm À, chắc là bạn cũng có đôi lần đi triển lãm cá rồi hen, bạn cũng thấy rằng những chú cá trong hội chợ đều những có những cái màu nhìn rất là khỏe và đẹp nói cách khác á, thì cá vàng khỏe mạnh thường có màu sắc đậm và sống động những thay đổi về màu sắc cũng là thước đo cho sức khỏe của chú cá vàng của bạn mặt khác khi mà chú cá vàng bị căng thẳng do chất lượng nước kém hoặc là do thể trạng kém thì đột nhiên bạn sẽ cảm thấy là cái màu sắc nó nhạt hơn à, và ngay cả khi mà chúng ta cho ăn những cái loại thức ăn có chất tăng màu à, thì bạn cảm nhận được thì bạn nhìn vô bạn cảm nhận được là cái màu sắc của nó nó vẫn không có sự sống động và nó nhợt nhạt với lại có một điểm nữa bạn cần phải lưu ý đó là ngay khi với những chú cá đang khỏe mạnh ờ, có một trạng thái sức khỏe khỏe mạnh nhưng mà nó cũng có thể dễ bị mất màu cơ thể nếu mà các bạn sử dụng cái màu cát đáy màu trắng hoặc là các bạn nuôi cá trong một cái bách rau cái màu bách rau màu trắng thì ờ, cái màu cá lúc đó sẽ đột nhiên trở nên nhạt hơn ờ, vì vậy bạn hãy xem xét cẩn thận cái cường độ về chiếu sáng nè và cái màu sắc xung quanh ừ, cái hồ cá và chất lượng nước và Yếu tố số 4 đó là vây bơi không bị tưa rách. Hầu hết những chú cá vàng khỏe mạnh đều giữ cho vây của chúng được đẹp nè và không bị tưa rách. ở ngay cả khi mà nếu mà chúng có vô tình va chạm vào một nơi nào đó mà khiến cho vây bị rách á, thì chúng cũng sẽ tự chữa lành trong vòng khoảng mấy ngày cho đến một tuần có nhiều yếu tố để khiến cho vây của nó bị gãy bị rách chẳng hạn như là mắc vào một cái vật thể nào trong bể cá hoặc là đánh nhau giữa chú cá vàng thì tất nhiên là cái hệ miễn dịch có thể bị suy yếu là do bị bệnh tật hoặc là căng thẳng vì vậy trước tiên bạn hãy xác định nguyên nhân gây ra cái à, cái vây bị gãy và điều trị khi mà cần thiết đối với cái cách điều trị này á, nó cũng dễ thôi à, bạn có thể, à, tách riêng nó ra, xong rồi cho ngâm muối với nồng độ là 0,5%, ờ, à, và, bỏ vào một chút xíu Methylene thì khoảng chừng nếu mà trạng thái của nó khỏe mạnh á, nó là một chú cá khỏe mạnh á, thì khoảng chừng vài ngày sau, à, bạn cứ mỗi ngày khoảng thay nước khoảng chừng 30-70% thì khoảng từ một tuần thì nó sẽ lành thôi. Yếu tố số 5 đó là nó sẽ phản ứng ngay với thức ăn và mồi. Có nghĩa là khi mà bạn để thức ăn vô thì nó sẽ chạy lại nó phản ứng liền bằng cách là đớp mồi. À, cũng giống như con người chúng ta không có bị thèm ăn khi mà bị bệnh thì khi mà chú cá vàng bị bệnh á, thì chúng sẽ trở nên là kém phản ứng với thức ăn có nghĩa là khi mà bạn để thức ăn vào á nó sẽ không có quan tâm sẽ không có lại ăn như bình thường và phản ứng nhanh với thức ăn nghĩa là nó có cảm giác ngon miệng và khỏe mạnh và thèm ăn ngay cả khi chúng bị bệnh một tí xíu trong lúc mà à, nó vẫn còn có một tí xíu thèm ăn á, thì nó vẫn còn có khả năng phục hồi bệnh Yếu tố số 6 đó là gần người. Cá vàng có biểu hiện cảm xúc phong phú hơn những loại cá khác. Vì vậy khi một người đến gần chúng thì chúng sẽ xin ăn và tiếp cận. Tuy nhiên nếu mà à, thể trạng của cá kém thì cá không thể đến gần mọi người được vì bản năng phòng vệ để che giấu bệnh tật hoặc vì cá không thể di chuyển khỏi cây thủy sinh hoặc bóng tối. Nếu bạn không nhìn thấy chú cá của mình thường xuyên đến gần chủ thì bạn nên nghi ngờ rằng là chú cá đó đang có khả năng bị ốm. Yếu tố số 7 đó là cá không lặn dưới đáy hồ. Những chú cá vàng khỏe mạnh thì thường bơi ở cái ờ, phần giữa trung tâm của hồ ít khi là chìm xuống đáy thậm chí đang trong cái thời gian mà ngủ hoặc là trước khi ngủ thì ngoài cái những cái thời gian đó ra hầu hết chúng đều bơi xung quanh à, cái phần trung tâm của hồ một cách tràn đầy năng lượng Tuy nhiên nếu mà bể cá vẫn còn đang sáng hoặc là chưa đến giờ đi ngủ mà cá đã chìm xuống đáy thì chứng tỏ cá đang trong trạng thái à, tình trạng thể chất kém và không đủ sức khỏe để bơi lội. Nếu mà bạn thấy rằng à, chú cá của bạn đang ở dưới phần đáy bể và ở nơi có cái à, nước yếu á, nước không có chảy, à, những cái nơi mà nước bình lặng á thì bạn hãy quan sát kỹ cơ thể của cá vàng và bắt đầu tắm muối và tắm thuốc tùy theo triệu chứng của cá à, tùy theo cái triệu chứng của cá. Yếu tố số 8, yếu tố cuối cùng đó là cá sẽ bơi ở khu vực trung tâm của hồ. Nếu mà bạn thấy rằng chú cá của mình bơi một cách duyên dáng, à, uyển chuyển ở gần trung tâm của bể cá mà không có ngại cái dòng nước á, thì đây là một dấu hiệu hiển nhiên, nói một cái bằng chứng tốt nhất cho thấy rằng chú cá của bạn đang khỏe mạnh khi mà mới bắt đầu nuôi cá nhiều khi là có nghĩa là lúc mà mới mang cá về á thì chú cá của bạn sẽ kiểu giống như là thường uh, giống như sợ sệt hoặc lo lắng trốn trong bóng tối nhưng mà nếu chú cá là một chú cá khỏe mạnh và không bị bệnh á, thì nó sẽ quen với môi trường mới trong vòng từ khoảng 4 đến 5 ngày và nó sẽ dần dần đến gần với mọi người vì vậy chúng ta hãy chờ đợi một khoảng thời gian cho chúng nó có một khoảng thời gian để mà cá nó dần dần quen với cái môi trường mới nên đó cũng là lý do mà mình khuyên các bạn là khi mà mới mang cá về á, các bạn mới mua cá về và thải và à, thả nó trong một cái môi trường mới á, thì bạn cần phải dành thời gian cho nó à, giải tỏa cái sự căng thẳng và dần dần quen với lại cái môi trường nước nên cái giai đầu cái giai đoạn mà mới mang cá về khoảng chừng 4 đến 5 ngày á, thì bạn không nên cho cá ăn bởi vì trong cái giai đoạn đó thì cá nó đang bị stress do bị thay đổi môi trường nên là khi mà bạn cho ăn thì nó rất là dễ bị bệnh hoặc là bị khó tiêu Vậy thì những lúc mà chú cá không có khỏe là những lúc như thế nào? À, đó là những lúc mà cái chuyển động của vây cá yếu và có một số cái bộ phận bị bị rách và bạn sẽ nhìn từ trên nhìn xuống và bạn sẽ thấy là cái um, cái thân cá nó bị gầy nó mỏng um, và một dấu hiệu nữa đó là cá nó sẽ không có đến gần với thức ăn hoặc là người và nó sẽ nằm yên ở đấy trong một thời gian dài nếu mà bạn quan sát cá và thấy rằng chú cá của mình đang trong những cái trạng thái trong 8 điểm vừa rồi mà mình đã liệt kê thì các bạn hãy à, tách cá ra và ngâm nó trong nước muối à, với nồng độ là 0,3 đến 0,5% tức là khoảng một cái muỗng ăn à, muỗng muỗng ăn muối muối hạt á à, trên một lít nước để mà cải thiện cái khả năng chữa bệnh của cá nếu mà bệnh nhẹ thì nó có thể tự khỏi mà không cần phải dùng thuốc à, và nó có thể tự chữa bằng cái khả năng à, tự chữa bệnh của mình và trước tiên thì bạn nên cho nó nhịn ăn từ 3 đến 5 ngày để chống bệnh khó tiêu ờ, và ờ, tách nó ra ở cái dòng nước yếu Ngoài ra thì bạn cũng nên xem xét và cải thiện môi trường nuôi của mình như là cường độ của dòng nước có mạnh hay không, rồi cái lượng thức ăn bạn kiểm tra rằng có quá nhiều hay không, lượng oxy và chất lượng nước. Cá vàng á nó thích cái chất lượng nước có tính kiềm yếu ờ, nhưng mà cái chất lượng nước có xu hướng trở nên axit ờ, do trong trong nước nó có cái lượng phân và nước tiểu cá nhiều á, thì nó sẽ rất là dễ bị bệnh và để ổn định chất lượng nước của cá thì bạn hãy à, thêm bổ sung thêm một ít vỏ hầu để mà điều chỉnh Tóm lại thì cá vàng nó rất là dễ mắc bệnh nhưng mà nếu mà chúng ta nhận thấy cá bị bệnh ở giai đoạn đầu á, thì bạn có thể tự chữa khỏi mà không cần phải dùng đến bất cứ loại thuốc nào. Và các bạn đừng quên là hãy kiểm tra sức khỏe của cá hàng ngày à, bằng 8 điểm mà mình đã liệt kê vừa rồi. Nếu mà ừ, cá bị bệnh quá thường xuyên á, thì bạn nên xem xét lại cái môi trường nuôi cũng rất là quan trọng, kiểm tra cái độ mạnh của dòng nước, lượng thức ăn, chất lượng nước, à, oxy vân vân và chuẩn bị một môi trường thích hợp để nuôi cá vàng. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn để xem cuối video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!